Bà Loan kiệt sức Chết gục ngay trên khung cười Bác về đau đớn quá Đổ cả liễn cơm xuống đất Khóc mẹ Ôm lấy em mà khóc Em của bác tên là Nguyễn Sinh Xin Tên nôm Xin đi xin sữa Có biết đâu là mẹ chết Cứ bò trên ngực mẹ tìm sữa Năm hết Tết đến Cái vuông vải dệt dở dang chỉ muốn may cho nó dệt cho nó xong để may áo mới cho con ngày tết mà không kịp